Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, xuyên suốt trong lịch sử cựu ước, bất cứ khi nào dân Do Thái gặp cảnh gian nan, họ đều hướng về Thiên Chúa để mong cầu ơn giải thoát. Chính trong những khi tuyệt vọng, họ mới thấy vinh quang và lòng từ ái của Thiên Chúa tỏ tường hơn – và nhận hồng ân của Ngài tự do hơn. Không phải điều này cũng đúng với chúng ta sao? Trong đời sống thường ngày, chúng ta vẫn thi hành những bổn phận của chúng ta. Chúng ta cũng năng đến nhà thờ, nhưng không thực sự gặp gỡ Chúa. Khi biến cố 11 tháng 9 xảy ra, trong lúc đen tối nhất, tuyệt vọng và hoang mang nhất, nhiều người hôn Chúa và khẩn cầu lòng thương xót chính trong lúc bi đát ấy nhiều chướng ngại đến từ cuộc sống bận rộn hàng ngày đã được gỡ bỏ để họ nhận được cách tự do hơn những hồng ân của Chúa. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Đôi khi những cách thế của thế gian xen vào làm yếu đi đức tin của chúng ta và làm méo mó đi ý nghĩa thực sự của việc gặp gỡ Chúa. Không phải đợi đến lúc khốn cùng chúng ta mới có cơ hội để sửa sai viễn kiến của chúng ta và tìm kiếm quan hệ sâu xa hơn với Thiên Chúa. Mọi ngày trong đời ta, Chúa đều đổ đầy với những cơ hội tương tự. Xin đừng đợi đến kỳ thử thách trơn chuyên, nhưng hãy hướng về Đức Giêsu mọi ngày. Ngài đang chờ ta với đôi tay dang rộng để đổ đầy những ngày đời ta với những điều thiện hảo. Giờ đây, mời cộng đoàn cùng việc dân thánh lễ với linh mục chủ tế. nhân dân cha và con và thân phần nguyện xin ân sủng đức Giêsu Kitô cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em anh chị em thân mến hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa để xin Chúa à, giúp cho chúng ta nhận nước Cũng như kết hợp niềm tin vào Ngài, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lòng tin để chúng ta sống tròn vẹn cho Chúa, để yêu thương nhau nhiều hơn. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, thân chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thân. Tôi thu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã Thương Son tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng từ rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chi dạy chúng con, canh chữa lành những vết thương tội lỗi. Là ăn trai ham mình siêng năng cầu nguyện và chia cơm xe áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa đoái thương nhìn đến chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con người hằng sông và hiền tri cùng chưa hiệp nhất với chưa thân phận đến muôn thuở muôn đời lời chúa trong sách xuất thành trong sa mạc dân các nước nên đã kêu chắc ông Moses rằng ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì có phải là để cho tôi con cái tôi và súc vật của tôi bị chết khác hay không Ông Môse kêu lên cùng Đức Chúa, con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa mà họ đã ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môse, ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỷ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Ninh và đi đi. Còn ta, ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi trên tảng đá ở núi Khosep. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các thị mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Mersiva, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đó là lời Chúa. Và... Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, một khi đã được lên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trong cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta. Nhờ Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lời đoàn mình tung hô tin mừng lạy chúa chúa thật là đấng cứu độ trần gian xin ban cho con được hàng sông để con không bao giờ khát nữa chúa cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Giêsu đến một thần xứ Samari tên là Sica. Gần cửa đất ông ông Jacob đã cho con ông là Giuse. Ở đấy có giếng của ông Jacob. Người đi đường mệt mỏi nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samaria đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chỉ cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đề của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, Ông là người Do Thái mà lại xin tôi một phụ nữ Samari cho ông uống nước sao? Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời, nếu chị nhận đã ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hắn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông, ông khóc gồ, ông không có gồ mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phù chúng tôi là Gia Cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giêsu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi sẽ ban, sẽ không bao giờ khát nữa và nước tôi sẽ ban trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời người phụ nữ nói với đức giêsu thưa ông xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước người phụ nữ lại nói thưa ông tôi thấy ông thật là một ngôn sứ cha ông chúng tôi đã thờ phượng thiên chúa trên núi này còn các ông lại bảo jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng thiên chúa Đức Giêsu phán: Này chị hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đứng các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thật sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế, Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đức Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói, đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ đã làm chứng Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó hai ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ báo người phụ nữ, không còn phải vì lời chỉ kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đứng cứu độ trần gian. Đó là lời Chúa. Amen. chào ông bà và anh chị em ở ờ, có một câu chuyện vui vui như thế này ờ, có hai vợ chồng kia đêm ăn tối xong á, thì ra ngồi ngoài sofa thì ờ, hai vợ chồng ấy mỗi người cầm một ly rượu ngồi nhấm nháp với nhau thế là lúc mà vui vẻ thì bắt đầu ông chồng mới buột miệng quay nói nói anh yêu em à, thế bà vợ mới nó bà vợ mới bà vợ mới nghiêng đầu vào chồng mới, mới dựa vào ngực vào chồng mới nói là sao cưới nhau mấy chục năm nay ông mới chẳng bao giờ nói bây giờ sao tối hôm nay nói ngọt ngào thế nói em yêu em nữa ông chồng của nói tao đâu có nói với mày đâu tao đang nói lên với ly rượu của tao mà à. À, có lẽ chúng ta trong cuộc sống ngày nào chúng ta cũng đùng với nước ăn thức uống đúng không ạ đó là những cái rất là căn bản có thể nói là coi như là chịu đói dễ hơn là chịu khát phải không tức là mà chịu đói có thể chịu được mấy ngày mà khát thì có thể là một vài tiếng là không chịu nổi rồi không Tuy nhiên cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng đó là lời Chúa ngày hôm nay đề nghị cho chúng ta hai loại hai loại nước mà cũng hai loại khác nữa. Trong bài đọc một chúng ta thấy dân Do Thái họ khát nước là cái nước của thể xác của họ và họ kêu trách Đức Chúa. Chúng ta chỉ hiểu được cái lời Chúa trong những tuần này chỉ khi mà chúng ta đi vào lại cái tuần đầu tiên còn mà cái tuần mà mà chúng ta biết rằng là cái tuần thứ nhất mùa chay khi mà Chúa Giêsu những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đó mà cơn cám dỗ đầu tiên bị bánh vào vậy đây Chúa Giêsu mới khẳng định rằng đó là người ta không sống bởi cơm cơm bánh nhưng mà bởi lời của Chúa nữa cho nên chính vì vậy mà Chúa Giêsu khẳng định con người là có xác và và hồn chính vì vậy cái cái cái khác của thể xác đó, là cái mà thường hay chúng ta hay càm ràm nữa không à, chồng đi làm về mà thấy vợ chưa nấu ở đan là chắc mà càm ràm đúng không mà vừa có nấu rồi đi rồi mà nấu dự thì cũng càm ram nữa không thì đa số chúng ta cứ càm ram những cái thức ăn thức uống mà về thần thể xác nhiều lắm giống như cái dân do thái trong bài đọc một vậy không có nước uống càm ram với môi xe phàn nàn với chúa rồi kêu trách chúa ừ. có lẽ trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy đây là cái điểm đầu tiên để chúng ta suy tư nhiều khi chúng ta có rất là nhiều thứ thiếu thốn một tí về vật chất chúng ta bắt đầu phàn nàn với chúa kêu ca với chúa rồi và chúng ta đặt nguyên cả cuộc sống của chúng ta trên những cái gì mình có không? cho nên chúng ta thấy rằng là nhưng mà Chúa đem lòng của Chúa vẫn ban cho dân không nhiều dân nó càm ràm đến lời Chúa vẫn vẫn ban không? cho nên cái tình thương của Chúa nó nằm ở đó để dẫn cho chúng ta đến bài đọc hai ngày hôm nay không? bài đọc hai rất là tuyệt vời cái câu mà nói rằng là cái phần đằng sau đó à, là cái tình yêu của Chúa chỉ được tỏ hiện khi mà Chúa chết cho chúng ta là những người tội tội lỗi ở đây có ai chồng vợ đây có dám chết cho chồng có vợ mình không hay là muốn chồng với vợ mình chết để đi kiếm người khác không à, à, chứ là chúng ta khó để mà coi như là nếu mà mình mình sẵn sàng mình chết cho cái người mình yêu rất là dễ còn có ai ở đây mà dám chết cho kẻ thù không có ai ở đây mà chết cho cái người làm tụi mình tổn thương không có ai ở đây mà chết cho những cái người mà ghét mình không không có đâu Bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được rằng chỉ có đức tin chúng ta mới nhìn thấy được Chúa Giêsu chết cho chúng ta vì mỗi ngày chúng ta phạm tội rất là nhiều mà Chúa vẫn yêu chúng ta và chết cho chúng ta. Về cái bài học mà chúng ta về trong ngày hôm nay Chúa nhật thứ ba mùa chay này mời gọi chúng ta đi vào cái vấn đề tha thứ. Không, để mà sẵn sàng chết cho cái người mà làm cho mình tổn thương, tha thứ cho họ, đó là mới là cái con và đó chính là cái điều cái móc nối nữa để dẫn cho chúng ta đến cái bài tin mừng hôm nay à, thì nói họ mới mới hỏi con tại sao mà cái móc nối chỗ nào cái tha thứ nằm chỗ nào phải không thì chúng ta biết nằm ở cái mấu chốt là Chúa Giêsu là người do do Thái còn cái bà này là người Sama Samaria mà chúng ta thấy ở trong này có một câu rất là rất là hay là cái người do thái và người do samaria không bao giờ giao thiệp họ coi nhau như kẻ thù cho nên một cái thái độ của Chúa Giêsu ngài ngồi ngay cái điểm một cái điểm rất là đẹp trong tin mừng của Gioan đó là Chúa Giêsu luôn luôn đi bước trước nếu mà ai đào học cái tin mừng Gioan chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi câu chuyện Chúa Giêsu là cái người bắt chuyện trước ngay cả lúc mà hai môn đề chúng ta nhớ mình đi theo Chúa Giêsu Chúa Giêsu cũng quay lại bắt đầu hỏi hỏi trước nó khác với những tin mừng khác thì trong cái bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng là người hỏi hỏi trước đấy là cái điểm đầu tiên ông bà và anh chị em thân mến học ở Chúa Giêsu cái điểm đầu tiên như thế nào để về nhà như thế nào khi gặp kẻ thù của mình liệu mình có phải là người đầu tiên để bắt chuyện không thì khó rồi đấy Chúa Giêsu vẫn bình thản để bắt chuyện với bà. Chúa Giêsu đi vượt ra cái sự hận thù để mà hỏi han bà mà cái một cái mà Chúa Giêsu làm nữa là làm xin bà nữa chứ tức là nói rằng là mình làm sao mình làm thiếu thốn cho nên xin cái bà đó nữa cũng khổ khổ này mình mà xin kẻ thù chắc nó cho thuốc độc và chết không đấy nhưng mà Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng như vậy không để mà sẵn sàng đặt cái tròn cái niềm tin của mình vào bà này và chính khi mà Chúa Giêsu đặt tròn niềm tin vào bà thì bà đặt tròn niềm tin về lại Chúa và có lẽ đó là cái điều mà Chúa Giêsu đặt trong mỗi người chúng ta chúng ta cũng là những con người yếu đuối mà Chúa Giêsu đặt tròn niềm tin vào mình. Vậy liệu mình có đặt tròn niềm tin vào Chúa chưa? Thì chúng ta thấy cái hành trình đức tin của bà này rất là tuyệt vời. Đó là cái hành trình của mỗi người chúng ta khám phá mỗi ngày. Lúc đầu là bà bà nói Chúa Giêsu là một kẻ thù của bà đúng không? Tức là không giao thiệp người một người rất là xa lạ. Nói chuyện một lát sau thì bà mới công nhận là ông này là một đứng tiên. Tôi thấy ông là đứng tiên tiên tri rồi đấy à, bắt đầu bắt đầu đi vô tí rồi đấy tức là sau khi trao đổi nói chuyện với Chúa thì đức tin của bà bắt đầu sâu hơn một tí để cuối cùng bà nói rằng tôi biết đấng Messia và công nhận Chúa Giêsu là đấng Messi Messia điểm này để cho chúng ta thấy rằng cái hành trình đức tin của chúng ta chỉ có thể đào sâu qua cái đời sống cầu nguyện tức là đàm thoại với Chúa mà thôi và đó chính là một trong những cái điểm mà chúng ta biết rằng là chúng ta phải làm trong mùa chay là ăn chay cầu nguyện và bố thi cho nên cầu nguyện chính là cái dầu để làm cho đức tin chúng ta càng ngày càng cháy sang ông bà và anh chị em thân mến trước nhật thứ ba mùa chay cái chủ đề chính đó chính là đức tin vào chúa và đức tin chúng ta biết rằng cái định nghĩa của đức tin là mình sẵn sàng trao ban tròn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa vậy thì con xin hỏi ông bà và anh chị em trong tuần thứ ba này về nhà cố gắng làm sao suy nghĩ lại cuộc đời của mình à, trong những khó khăn thiếu thốn về đời sống vật chất về đời sống khó khăn trong gia đình chúng ta đã đặt tròn niềm tin vào Chúa hay chưa và để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta và gia đình của chúng ta hay chưa Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta phiên xin đức tin. Tôi tin kinh môn Thiên Chúa là Cha của niềm tin vào Chúa, trong tâm tình biết ơn và đặt niềm tin vào Chúa. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu xin cho giáo hội, cho gia đình, cho đất nước và cho mỗi người của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và tất cả những ai đã được tuyển chọn vào chức vụ thánh luôn được tràn đầy ơn Chúa để hướng dẫn dân Chúa mạnh dạn tiến về đất hứa trong ơn thánh chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhớ chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho dân viên Do Thái của Chúa, vì qua dân tộc của họ, ơn cứu chuộc đã đến với nhân loại. Xin Thánh Linh Thiên Chúa mở lòng trí họ, khi họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa Gia Đê, thể hiện nơi Đức Kitô chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Qua tinh thần của bài tin mừng, câu chuyện bên bờ giếng Gia có chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em vì hoàn cảnh nào đó phải sống ly thân hoặc ly dị với ơn Chúa trợ lực sẽ mang lại cho họ niềm cậy trông chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa cho con Xin cho những anh chị em tân tộc đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội trong một cuộc sinh với sự giúp đỡ của các giảng viên giáo lý họ sẽ được xứng đáng lãnh nhận những bí tích khai tâm tôn giáo chúng con cầu xin Chúa xin Chúa nhờ lời chúng con trước cơn đại dịch coronavirus ngày nay xin Chúa thương giúp các y sĩ bác sĩ hãy xây phục hăng xây phục vụ các bệnh nhân và xin Chúa soi sáng cho các nhà nghiên cứu sớm bào chế ra các loại thuốc giúp chặn đứng những lây lan cơn bệnh chúng con cầu xin Chúa xin Chúa nhận lời con xin Chúa đón nhận các linh hồn thân yêu trong thân bạc quyến thuộc chúng con các nạn nhân của chiến tranh dịch bệnh được Chúa đón nhận vào nhà cha trên nước trời chúng con cầu xin Chúa xin Chúa nhận lời chúng con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 chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa là Lạy Chúa nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là tiên cho chúng ta cha chi thân là thiên chúa toàn năng hằng hữu chúng con ta ơn cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đang phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ đức Kitô cho chúng con khi người phụ nữ Samari cho nước uống người đã ban cho bà đức tin vì người tha thiết ước mong bà tin mừng mình nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa bên yêu cha vì thế chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ và hợp với các thiên thần ca thân chúng con lớn tiếng ca người uy quyền cha và tung hô rằng Hai, hai, hai, hai. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thân, là nguồn mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thân hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khô hình người cầm lấy bánh ta ơn bè ra và cho cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ bị lộn vì các con Cùng một thế thức ngay sau bữa ăn tôi Người cầm lấy trên cùng ta ơn trao cho các muôn đề mà nói Tất cả các con hãy nhận lấy mà buông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 ơi lạy chúa khi kính nhớ con chúa chịu trên và sông lại chúng con dâng lên chúa ban trùng xin và trên cứu đồ đề ta ơn chúa vì chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phung sư chúa chúng con tha thiên nài xin chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu đức kitô được quy tụ nên một nhờ chúa thánh thần lạy chúa xin nhớ đến hồi thánh chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiên toàn hồi thánh trong đức mến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 cùng với đức tin nữ Maria mẹ Thiên Chúa thân cả Giuse các thánh tông đồ các thánh từ đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca người và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi dân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thân thần đến muôn đời vâng lệnh chưa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng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 ta dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con khi còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết đem cả cuộc đời yên tại, biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bi tinh thân thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Chúa cùng anh chị em xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em luôn được bình an. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv at vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lầu Đế Tu, Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. hai đứa con gái con cô thì nó gấp